em thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ xem xét cái sự thể hiện của các tính chất hóa học đó với các phản ứng cụ thể. Đầu tiên đó là phản ứng của sắt với phi kim. Tác dụng với phi kim. Thì khi sắt tác dụng với phi kim thì chúng ta nhớ giúp thầy đó là chúng ta sẽ phải chia cái trường hợp phi kim này thành hai thể loại. Thể loại thứ nhất đó là oxy và thể loại thứ hai đó là một số phi kim khác. Bởi lẽ khi phản ứng với mỗi phi kim này thì nó sẽ ra một cái loại hợp chất riêng biệt. Ví dụ như sắt khi phản ứng với oxy thì loại hợp chất tạo thành của chúng ta sẽ là oxy sắt, được chưa nhỉ? Còn khi phản ứng với phi kim khác thì loại hợp chất tạo thành của nó sẽ là à, muối, được chưa? Muối sắt. Đấy. Ví dụ như sau. Sắt có thể khử được nhiều phi kim thành ion âm, trong khi đó sắt bị oxy hóa thành sắt 2 và sắt 3, được chưa nhỉ? Và tùy thuộc vào từng cái kim loại mà chúng ta có thể là có được các cái phân phương trình hay là uh, sản phẩm phản ứng khác nhau. Ví dụ như là sắt khi đốt cùng với lưu huỳnh sẽ tạo thành FeS, được chưa nhỉ? Hay là sắt cộng với oxy tạo thành Fe3O4 sắt cộng với clo tạo thành FeCl3 như thế này. Thì với ba phương trình như thế này chúng ta có thể khai thác được rất là nhiều. Được chưa nhỉ? Vậy thì bây giờ chúng ta hãy thử khai thác à, giúp thầy là trong cái trường hợp này thì sắt của chúng ta sẽ lên các trạng thái số oxy hóa như nào các em nhé. Rồi, ví dụ nào. Trường hợp đầu tiên đó là tạo thành FES. Và FeCl3. Nào, FeS của chúng ta thì sao nhỉ? à, FBS của chúng ta thì sắt của chúng ta ở đây là dương 2 nhé cái này là dương 3 là rõ ràng rồi còn Fe bao 4 thì như công thức như công thức chúng ta tính về cái số oxy hóa chúng ta sẽ thấy rằng là số oxy hóa của sắt ở đây là dương 8 phần 3 đồng chưa dương 8 phần 3 nó sẽ nằm giữa khoảng 2 và 3 được chưa nhỉ nhưng mà bằng một cách tương đối thì chúng ta có thể coi cái oxit này là FeO và Fe2O3 Với số chi hóa là dương 2 và dương 3 Được chưa nhỉ? Còn 8 phần 3 ở đây nó là số chi hóa trung bình Số chi hóa trung bình Chúng ta có thể lấy này 2 nhân với 1 cộng với 3 nhân với 2 Đúng không? Sau đó mà chúng ta chia cho 8 À chia cho 3 Là tổng số sắt ở đây sẽ ra số sinh hóa trung bình của sắt là dương 8 phần 3 Được chưa nhỉ? Vậy thì nếu như bây giờ mà có cái nhận định là chúng ta có thể sử dụng Chúng ta có thể sử dụng cái phản ứng của sắt với oxy và sắt với clo để chứng minh rằng là cái tính oxy hóa của clo lớn hơn oxy. Điều đó là đúng hay sai? Đúng không? Đấy là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải nhận thức ở ngay đây. Được chưa? Đấy, để hỏi lại nhá. Chúng ta có thể sử dụng phản ứng của sắt với